Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Chủ đề hôm nay video sẽ nói về gương trong phòng ngủ. Gương trong phong thủy có tác dụng phản xạ lại các luồng hung khí chiếu đến. Việc sử dụng gương phải hết sức cẩn thận, không nên đặt bừa bãi. Trong phòng ngủ nếu có gương khi bạn nằm không nên nhìn thấy mình trong gương nếu nhìn thấy mình trong gương dễ bị khí xung sát dễ gây ra tình trạng mộng mị ảnh hưởng đến sức khỏe hãy tưởng tượng khi đêm bạn đi vệ sinh đi ngang gương thấy bóng mình trong gương bạn cũng dễ bị giật mình gương kỵ nhất là đặt đối diện giường ngủ kế đến đặt chiếu ngang vào người kỵ đặt đối diện cửa sổ cửa chính và các loại cửa khác vài tháng trước tôi đi xem phong thủy nhà cho một nam gia chủ hành nghề bất động sản qua trao đổi anh ta nói vợ anh ta chủ quản trong nhà có quyền uy hơn vì làm ra nhiều tiền hơn vừa bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng tôi thấy chiếc gương của bàn trang điểm đối diện ra cửa chính đây chính là lý do tế nhị trong thời gian qua hai vợ chồng không gần gũi nhau. Gương đặt trong phòng ngủ không đúng vị trí, có thể biến một thành hai. Phạm phải đào hoa sát, tức giữa hai vợ chồng sẽ có người thứ ba. Vậy gương đặt ở đâu là đúng nhất? Trong phong thủy học, vật gì không lộ ra ngoài không được xem là xác. Nếu đặt gương bên trong cánh cửa tủ quần áo, khi dùng mở ra là vị trí thích hợp nhất. Nếu hiện tại có gương nhưng không thể dời đi được thì tốt nhất bạn dùng một tấm rèm che lại khi không dùng hoặc đặt gương vào một vị trí khuất ít khi qua lại cũng được xem là không phạm các bạn lưu ý, TV khi không dùng cũng là một chiếc gương mờ. Điều sau cùng các bạn lưu ý, bếp của mình đối diện cũng không nên đặt gương. Phía sau bếp, những vật dụng trang trí cũng không nên có bóng phản xạ vì cũng có thể biến một thành hai như gương. Mời các bạn tham khảo thêm những kiến thức về phong thủy